Hello, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại đến với channel HRK Ron và mình chính là Karen đây Và trước khi bắt đầu video này thì các bạn đừng quên đã lại cho channel của mình một nút like, share và một nút subscribe Và các bạn đừng quên lấy vào cái chuông để có thể cập nhật những video mới nhất từ kênh của mình luôn nha Và như thường lệ nếu mà bạn nào mà chưa theo dõi những trang mạng xã hội của mình như là Facebook cá nhân cũng như là Instagram và TikTok của mình Thì các bạn đừng quên theo dõi những trang mạng xã hội này để có thể cập nhật những thông tin mới nhất từ kênh của mình luôn nha Hôm nay đại lại là một ngày khá là chán khi mà mình kiểu không có biết làm gì hết Thật sự là đây là là một ngày mình không biết làm gì hết luôn á cho nên là mình quyết định là sẽ lên nói chuyện với mọi người về một số cái vấn đề mà hôm bữa giờ mình làm Free Fire và mình đã nhận được rất là nhiều ý kiến từ mọi người luôn. Và ngày hôm nay thì mình sẽ gọi là nêu lên những cái cảm nhận của mình về cái tựa game Free Fire này cũng như là nêu lên những cái comment của những bạn mà hôm bữa giờ bình luận ở trong kênh của mình. Thật sự là Hôm bữa giờ mình cũng chỉ mới gọi là có tập chơi Free Fire được khoảng gọi là gần một tuần nay thôi Thật sự với các bạn luôn là kênh HR Kairon này của chúng ta chỉ mới gọi là chơi Free Fire được một tuần thôi Và mình hiện tại kênh youtube của mình đã gần đạt được 100k sub rồi Thì mấy bạn cũng đừng quên đó, gọi là ủng hộ để cho tôi gọi là lên 100k sub để lấy cái nút bạc thứ hai về chân cho nó đẹp nha Còn để nói về những cái vấn đề mà hôm bữa giờ mà mình đã gặp phải thì Thật ra là cũng nhiều vấn đề lắm mọi người mình thật sự nói thật luôn là mình cũng chả biết bắt đầu từ đâu nữa đây có lẽ là sẽ là một cái video tâm sự hơi nhảm của mình thôi nhưng mà chỉ là cảm giác thôi là mình không muốn giữ ở trong lòng mọi người hiểu không mình thực sự nói thật với các bạn luôn á là nếu mà mình bạn nào mà đã theo dõi kênh của mình lâu á thì các bạn sẽ biết nếu mà có những cái vấn đề nào đó mà mình cảm giác khó để tâm sự á, thì mình sẽ gọi là thường lên YouTube và kể chuyện cho các bạn nghe để tâm sự của mấy bạn fan để thứ nhất là mấy bạn có thể gọi là hiểu mình hơn và các bạn có thể gọi là thông cảm cho mình chứ không phải mình kiểu lên YouTube than vãn để cho mấy bạn gọi là tội nghiệp mình hay là cái gì hết đó thật sự luôn là có nhiều bạn á mấy bạn nói là mấy bạn rất là kiểu cảm giác tội nghiệp mình bởi vì mình bị cái này cái kia nhưng mà thực sự là mình mình không cần những sự gọi là thương hại đó của mọi người mình chỉ cần gọi là sự đồng cảm thôi hy vọng là mình khi mà mình lên youtube á mình gọi là tâm sự một cái vấn đề gì đó thì mình chỉ mong một điều là các bạn hãy gọi là kiểu uh, comment gọi là thông cảm cho mình và sau đó là sẽ chia những cái điều đó cùng với mình để mình có thể gọi là cảm giác được an ủi nhất thôi thì nói chung hôm bữa giờ tôi làm gọi là free fire cũng được một tuần rồi và mình cảm giác là hiệu ứng của kênh nó đang rất là lên luôn Nếu mà bạn nào để ý thì video đầu tiên của mình hiện tại là đã được 100k view Video thứ hai là được khoảng 60k view Video thứ ba được 70k view Và có một cái video mà gọi là Caron gọi là tặng cái bộ gấu tuyết cho Simmy á Thì lên tới gần 200k view luôn và thực sự là mình rất là vui vì những cái bình luận đó mình nghĩ là khi mà mình qua free fire chơi á mình sẽ đem được một cái gì đó mới cho mọi người mình gọi là sợ mọi người kiểu coi mình chơi mini world lâu á và mọi người sẽ cảm giác chán cho nên là mình muốn gọi là qua thử sức với con game này để đem lại những cái gì đó mới và đem lại những cái trải nghiệm gọi là kiểu tuyệt vời nhất cho các bạn thôi nhưng mà khi mà cái video gọi là mình hát hack nick Metaverse lên ấy thì mình đã nhận được rất là nhiều bình luận kiểu giống như là nít của anh vịt giàu quá rồi kiểu nít của anh vịt giàu quá trời luôn mà sao nít của anh cai nghèo quá vậy <laughs> thật ra là nói thẳng với mọi người luôn là mình không có quan tâm nhiều tới cái bình luận này đâu nhưng mà mình lại đây không phải là một bình luận duy nhất các bạn à thực sự nói thẳng với các bạn luôn Đây không phải là một bình luận duy nhất Nếu mà bạn nào mà muốn đọc thêm nhiều bình luận Thì các bạn có thể quay ngược lại cái video đó để xem Nhưng mà đại lại là mình đã nhận được một số phản hồi từ các bạn Kiểu như là tại sao nick của anh cai nghèo quá vậy Anh cai gọi là chơi game Anh cai không có nạp tiền gì hết trơn á Bọn em sẽ không bao giờ coi anh cai nữa đâu Và các bạn kiểu có một vài bạn comment còn quá đáng hơn đó chính là tại sao nhà của anh cay nghèo quá vậy mà anh cay không chịu gọi là nạp game gì hết cho nên là em sẽ gọi là hủy rồi hủy subscribe rồi hủy like video địt like video của anh cay luôn thật sự là mình cảm giác khá là sốc khi mà nhận được cái bình luận đó bởi vì là nếu mà bạn nào không biết á thì mình khi mà kể từ khi mà mình chơi Free Fire tới bây giờ thì mình đã nạp uh, ờ, 4 triệu vào cái tựa game này rồi và mình biết á là khi mà các bạn coi mình chơi Free Fire á các bạn rất là thích gọi là coi những thứ ví dụ như là uh, súng nè các bạn thích coi gọi là nhân vật nhiều nè và các bạn thích gọi là coi mình mở hòm nè và các bạn thích coi uh, gọi là mình quay những cái sự kiện nè nhưng mà nói thật luôn với mọi người là mình cũng chỉ vừa mới chơi cái nick này được một tuần thôi cho nên nó là mình chưa có nhiều đồ và thứ hai nữa là mình thực sự là mình không có nhiều tiền để gọi là kiểu uh, thường xuyên gọi là nạp tiền vô để quay kim cương hay là quay đồ cho anh em coi được cho nên nó là mình ở đây mình không phải là nói mấy bạn đó để cho mấy bạn đó kiểu gọi là uh, ngừng ghét mình hay gì hết mà mình hạ, muốn nói cho những bạn đó hiểu là mình đang ở đang ở gọi là cái cái cái vị trí nó như thế nào thôi thực sự luôn là mình chơi Free Fire á mình cũng muốn gọi là nạp tiền vô để mình gọi là kiểu quay đồ mình mua skin mua súng đồ này nọ cho anh em coi lắm chứ nhưng mà rất là tiếc thì nhà của mình dạng như là mình thực sự là mình cũng không có giàu nữa cho nên á là mình không thể nào mà kiểu lúc nào cũng gọi là ra video gọi là kiểu uh, nạp tiền rồi video gọi là mua skin súng rồi cái thứ cho anh em coi thường xuyên được cho nên đó là mình chỉ hy vọng là mình nhận được một sự thông cảm từ anh em và anh em hãy hiểu mình thôi còn cái vấn đề mà kiểu có nhiều bạn gọi là chửi mình bắn ngu hay là chửi mình kiểu um, dạng không biết chơi á thì thật ra là mình biết mình bắn ngu chứ nhưng mà đây là một cái con game nó khá là kỹ năng và mình cần thời gian để tập luyện chứ mình không thể nào mà gọi là ngày một ngày hai mà mình chơi hay lên được bởi vì thế cho nên á là mấy bạn có thể thấy là mình đã gọi là thực sự mình rất là tâm quyết vào cái phần gọi là chỉnh sửa video luôn tại vì các bạn biết sao không mình biết á, là mình đã bắn không có hay rồi mà để cho mọi người coi mà cảm giác nó còn cho kiểu video nó vui á thì mình đã gọi là cố gắng edit rất là nhiều để cho cái video nó không có bị nhạt để cho anh em xem anh em còn cảm giác vui chứ thực sự luôn là cái con game này nếu mà mình bắn dở á thì mình không biết là sẽ có bao nhiêu bạn bạn gọi là kiểu xem mình nữa mình mình mình nghĩ là một số bộ phận người sẽ kiểu xem mình để coi mình bắn như thế nào nhưng mà thật sự nói thẳng với mọi người luôn là mình bắn rất là dở cho nên là mình vẫn đang gọi là cố gắng hàng ngày hàng ngày để lên tay để có thể chơi được cái con game này và quay cho anh em xem cho nên là mình chỉ hy vọng là nhận được hai chữ thôi đó chính là chữ thông cảm từ mọi người đó có lẽ là một vài dòng tâm sự của mình trong cái video lần này thôi mình muốn nói ra để thứ nhất là để cho mọi người thông cảm và thứ hai là để cho anh em gọi là kiểu hiểu được cái tình trạng của mình đang như thế nào và có lẽ là sau video này thì mình lại cảm giác thoải mái hơn nhiều rồi Ok, và dòng những dòng tâm sự của mình tới đây cũng đã hết rồi Và nếu mà bạn nào mà yêu thích video này thì đừng quên để lại cho channel của mình một nút like, share và một nút subscribe Và các bạn đừng quên là một cái chuông để có thể cập nhật những video mới nhất từ kênh của mình luôn nha Còn bây giờ thì bye bye